Đấy. Thì dãy hoạt động hóa học này thực tế nó là một dãy các kim loại thôi, được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học. Sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học. Được chưa nhỉ? Nếu như ở chương trình cao hơn của chương trình trung học phổ thông thì cái cơ sở sắp xếp của nó chính là những cái thế điện cực chuẩn của kim loại. Thì đối với trung học cơ sở thì người ta sắp xếp ở đây chủ yếu dựa theo cái mức độ hoạt động hóa học của kim loại thôi. Đấy, và khi mà có căn cứ như vậy khi có căn cứ như vậy thì rõ ràng một điều là à, người ta phải làm các cái thí nghiệm để chứng minh rằng à kim loại này phản ứng với kim loại kia thì chứng minh được cái điều gì ạ nó mạnh hơn được chưa nhỉ đấy và chúng ta sẽ có một dãy hoạt động hóa hóa học như sau kali natri bari canxi magie nhôm kẽm sắt niken thiếc trì hydro là nguyên tố phi kim duy nhất ở trong dãy hoạt động hóa học này. Được chưa nhỉ? Thì bởi vì nó ngăn cách ở đây giữa các kim, cái khoảng kim loại có đặc tính khác nhau. Đồng, thủy ngân, bạc, platin và vàng. Được chưa Đấy, thế thì uh, khi mà chúng ta nhớ cái dãy này thì chúng ta có rất nhiều mẹo để chúng ta nhớ. Một trong các cách nhớ đó là chúng ta nhớ cái câu câu vui thôi ạ. Đó là khi nào bạn cần may áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng áo phi Âu. Cửa hàng